ẩn đấy à cái cái ẩn đấy nha ừ. ẩm ừ. đi con nói gì nữa chia xong làm sau được lên nó ẩm trước ăn được một mớ hôm nay làm bánh to rồi đấy đấy lên cao rồi cao thế nhỉ triệu cân đấy em bảo với ông dục làm gì ẩm một triệu dám cân không chuẩn đấy tiếng này là ẩm chuẩn đấy tám à, điểm cân thôi triệu cái triệu cái vai nó đẹp chả cân rồi một triệu cân à thôi bỏ đi bốn lượt quả đẹp quá cân một triệu được thêm bao nhiêu thêm thêm 2 triệu đi đánh ngay đấy à. ừ. ừ. được đấy chẳng nghe hôm em mày đánh kinh nghiệm hết đấy ra ba triệu một cân thêm vài triệu nữa bỏ thôi tăng nó ông chín bỏ mình chín mươi bỏ này thôi chưa tới nhở hai triệu này thêm một triệu nữa này ừ. Đến đánh gì đây không biết đủ triệu này yên tâm ngồi xem thuê bạn 2 triệu nữa hai nhà là đuổi nhau hay nhá gặp nhau đây gặp nhau luôn cái này là hết rồi. tiền rồi này cân thôi cân thôi cân thôi cân rồi là tôi đặt đây em bảy trăm chín này ui đây hơn tí dạ. đen rồi rồi dạ, em đen rồi cũng một nước nhỉ em đến tháng em cũng chín rồi phạt phạt lên một tầm năm triệu có khả năng mình chỉ đóng cân thôi Xin chúc mừng em, em đã bị lộn trứng. Thôi được, được, đi vệ sinh giải giải giải đen. Cầm tiền về, không đến lúc mất không ai chịu nhiệm đâu. Để đấy, mỗi đứa này. cái đáy này mà vẫn sôi à thay bài khác đi cái đáy thì lâu vậy thay bài khác à thay bài khác đi bài khác ơi cái được nó xoạc để lấy đấy ông đấy đấy đấy đấy đấy ra đó vào ra này mà Thế sẽ đuôi rồi Ngồi với cả nhà ngón nó cũng sẽ đuôi đấy Cắt đi ông nào cắt cắt đi Tôi cắt Thoá chứ bị đập tất đấy Đây, đủ có sao đeo này Sờ cứ 500 nghìn ờ. bo vào đây 500 nhá Đấy là 500 nhá Sờ 500 một nghìn á Sờ luôn Rèn cho đi thang máy nhỉ <coughs> Làm chuẩn rồi đấy Tiếng này làm chuẩn rồi đấy Đánh đi, Đánh đi. Ẩm 500 á Ẩm 500 à Cân triệu Cân 1 triệu, thêm 1 triệu à. triệu cân à Đây nghe nào hai chân đẹp thế còn nữa cái bỏ đi bảy tám bỏ đi đừng tiếc ui giời ơi tiếc quá bỏ rồi à, hai cái bảy ba bảy lên còn nữa em đấy bỏ bỏ bỏ bỏ để lắm tiếc thế à đang thằng bố rồi muốn cái ăn được rồi à còn một người nữa mà tôi đến một nước bao nhiêu cân nhỉ một triệu cân tôi ông cân triệu thêm triệu này thêm hai triệu bán nhà mà đánh hai triệu thêm cho hai triệu nữa thôi đuổi không đuổi đẹp đấy ơi được bán ẩm đẹp quá đẹp rồi đấy mà có nước rồi chính cụ rồi ẩm cân thôi cân được đây này đấy ba k ba k mày sao à. sợ thế nhỉ Máy mình cần này. Dám về gặp mình Đấy chưa? Ông cứ dùng tôi đánh thì may tôi cân đi lúc tôi đánh mình vừa lên ba bảy chết ngay ẩm năm lít rồi hai trăm rồi này thừa ba thừa ba trăm tao cũng tỏ làm xuống đi một ông đi tẩy ừ rồi ừ, ừ, ừ, tẩy ừ tao đi cho ông tao còn thừa mấy lít tao còn thừa một lít anh đi anh đi tẩy cho anh đi đi đi có đôi có đôi đi đấy em cái tải nhá gái nhá mỗi nhà vừa 100 đấy ẩm chưa cầm về một nhà cầm về vài này là ống này trăm ừ. ẩm chưa ẩm rồi đấy ẩm năm trăm đây cấn gì đâu chứ heo ở đây em lại anh đi ừ. em gái cái gì nào từ từ một triệu là theo em này một triệu là cân nên vâng, vâng. thì em lên đi Thêm 3 triệu này Ôi, Ôi căng phết nhỉ hai chúng chơi nhỉ Con ngáo rồi, bà bà con ngáo rồi Nhanh lên, nhanh lên Cân thôi, đừng cân, đủ cân được Đổi bài đen tê Nó được cái gì mà chị Cân Thêm đi, thêm Còn ba nữa kìa Thêm đi Ôi, xong thôi ba triệu rồi Dòng không ai thêm em mà thêm đi 3 triệu cân để bán trước được ăn thì tội đeo không đánh ăn thêm gì nữa thêm hai triệu nữa mình bỏ 4 triệu cân à cân từ từ từ nhà kia đó nhà đó ờ, ờ, ờ, nhà đó Mỗi đứa ơi, nhà anh về chắc kiểu to Nhà to nhưng mà không biết mình ăn được không ừ, Tiếp nhỉ Bà này làm cái cái cái trò này, giả vào thêm tiền trước thì đó Dọa thôi, không cây dọa khỉ thôi Không có gì đâu Thêm 3 triệu nữa này Ôi, vào đi các anh hôm nay em vui vào đi còn trên nước không có màu triệu nữa à? chỉ hôm nay đỏ thôi còn mình miền trung mới chơi cá hai đấy không ạ sáu bảy to lắm tôi chơi cá hai không ba triệu nữa trung tâm không lên đuổi đi đuổi đi sợ gì có nước thì đuổi đang đỏ em biết rồi em mới vừa đi đái ở giải đen rồi. cân 3 triệu thôi cân hả sáu bảy tám này ăn được không mày quá tỉnh mẹ mày. Mới dí quý Mình chỉ nước cho tôi bà bà gặp con nước phải không? Đấy đấy gặp... bắt đầu Đọc nhà có liêng luôn. Tưởng em đụng trứng rồi. <laughs> Cho nên phải là phải năm lít. đâu năm lít thì năm lít. năm lít. Nó nhanh. Đánh nhanh tôi phải cắt đi cho đỏ này cho nó kia ở dưới dưới dưới ruột này chị đi em đấy chứ tụi em gì chị luôn đó chết đi chết đi. đi em chưa gà đúng không biết nhiều đổi ôi giời ơi ba bốn là thôi không đổi nữa ba bốn lên năm liêng đấy mở không ẩm như vứt vào triệu ẩm năm trăm 1 triệu được 500 cắt 1 triệu Xin lỗi nhá Chịu ơi Làm thật bài nhiều Lên GQ Kìa lấy danh chưa Bỏ rồi hai triệu cân này thêm triệu nữa 3 triệu à 2 triệu cân đem vậy rồi thêm hai triệu bỏ nhá chuyện gì đây anh cái bỏ đã trước rồi thêm bao nhiêu nữa thêm hai triệu nữa nghỉ lắm một ngày đang đỏ cân rồi lắm chín ba khắp liên liên tiếp rồi dày rồi lại được ăn một đéo chơi đấy đổi bài đen lắm chín cà rô cả không nghỉ đấy